nè giờ ba đố tụi con là ba đứa luôn cái này kêu bằng cái gì rồi Jesse nè ra đi cái gì cái gì vậy không biết luôn không biết một đứa được tôm mì tôm mì kẹo hả đậu hũ đậu hũ <laughs> cái này là đậu hũ không biết cái đó trái gì đó là trái gì ở đâu đã từng ăn ở đâu đi cà mau đi cà mau đâu có ăn cái trái này đâu có đi cà đi campuchia chứ đi đâu đi qua cầu đi campuchia đó là cây thốt nốt và trái thốt nốt cái này không phải trái thốt nốt nó tương tự luôn nó tương tự cây thốt nốt luôn nhưng mà cái này là cái này là cái cái cái của cái trái dừa nước trái dừa nước trái dừa nó là cây dừa nước nó nằm à, dọc bờ sông bờ kinh á cái xe biết nghe mà nói không cái dừa nước ăn thử không ba mới mua nè ba mới mua hai chục ngàn bịch á 20 ngàn bịch á chích xì ba mua về cho tụi con ăn thử với ăn biết trái gì nước không để Bạn hồi mình mở chưa chưa đi gặp mà đi mua rồi đó đi ăn kia đó ăn kia là cái, cái thốt nốt chị ơi à. bây giờ ba mở ba mở như google ba cho coi cái hình cây dừa nước ha trời ơi toàn dân gì dân sài gòn gốc miền Tây mà không biết cây dừa nước trái dừa nước đó thấy không ngón này biết không gốc gốc trái dừa nước gốc hay Google